Uh, hello xin chào uh, mọi người quay lại kênh là Động Hoan Nở của mình nha Hôm nay mình sẽ quay một cái video hướng dẫn uh, anh em nào mà chưa biết cách uh, on off cái fader ngang của RB hoặc là DJ 400 trên cái con uh, đời cao hơn ví dụ như DJ 1000 ấy thì nó có nút à, nó có cái chế độ tắt cái header ngang này thì không nói gì nhưng mà ở trên à, con đời thấp cụ thể con RB này thì nó không có cái nút on off mình phải tắt ở trong phần mềm thì có một số anh em chưa biết mình sẽ làm cái video ngắn hướng dẫn mọi người tắt nó cũng tiện ví dụ nhiều lúc mà mình mình chơi mình để này vô tình gạt vào thì nó sẽ làm tắt cái thay đổi cái âm lượng này Nên ra nó cũng hơi bất tiện mình tắt đi nếu mình không chơi không chơi hip hop ấy không dùng cái fader ngang này mình tắt đi mình tắt đi mình chơi hai fader dọc này thôi bạn mở đây có bút lên ở cái phần uh, à, fader ngang này này đây nhá mình đang uh, này tức là nó đang dùng à, vẫn dùng cái ngang này vẫn có tác dụng này ở trên cái giao diện của Redbook ấy ở cái phần đơn à, ngang này nó có các cái à, lựa chọn này mình off hết cái này off. đấy bây giờ cái đơn ngang nó thành uh, vô tác dụng dùng không, không có tác dụng gì này. đấy cắt hết bên phải này. cũng không có tác dụng gì coi mình bỏ này đi cho nó tiện một số bạn nó không chơi cái này nó đỡ chạm vào ấy. đấy vừa rồi mình đã hướng dẫn xong uh, cho các bạn cái uh, on off và cái fader ngang của RB như là DJ 400 bây giờ mình sẽ là hướng dẫn thêm một cái nữa tức ở trên cái con um, RB này khi mà mình đuổi bài ấy lúc mà mình uh, bình tĩnh hoặc là lúc mà mình đang còn uh, chơi một mình mình uh, chú ý thì nó không sao nhưng nhiều khi nó trước đám đông rồi nó, nó bị phân tán tư tưởng ấy mình đuổi bài mình sờ vào cái, vào cái mâm này thì nó sẽ bị cảm hứng nó dừng bài lại này. tất nhiên là nó có cái khía này thì nhiều lúc mình đuổi vào đây mình đang nói ở trong trường hợp bị phân tán tư tưởng ấy mình sẽ hướng dẫn mọi người là tắt cái nút uh, off vinyl của con RB này đi đấy tại vì ở trên con RB con 400 này nó không có bất kỳ một nút nào on off cái cái vinyl này hết bây giờ mình sẽ hướng dẫn nhé bạn vào phần uh, cài đặt setting này vào mục này một bàn phím này để gắn phím với nó này. ví dụ mà mình à, à, muốn tắt deck 1 mình vào deck 1 muốn tắt deck 2 mình vào deck 2 đây mình sẽ làm deck 1 sau đấy thì deck 2 các bạn tương tự như deck 1 các bạn làm nhé ấn vào đây đấy mình đang cần tìm cái vinyl tìm cái vinyl à, ở đây vinyl của nó là chưa có cái nút nào cả nên là mình chưa gắn cái phím nào cho cái cái cái nút này mình ấn vào cái dấu cộng này đấy bây giờ nó bảo mình là gắn cái phím nào vào thì mình sẽ gắn uh, à, cái nút uh, à, shift cộng C nhá, đây shift cộng C này thì nó bảo là cái nút này là đã có gắn cho cái cái chức năng khác rồi thì mình ken đi mình gắn lại nút khác mình sẽ thử cái nút shift à, và s ấn vào cộng này ấn nút shift và s xem nó được không nhỉ sheet vẽ thì cũng đang gắn cho cái à, cái slip này rồi mình sẽ thử cái nút khác. đây con chấu C thì có rồi mình thử con chấu S thì là ok này đấy thì mình ấn ok thôi ấn ok thì bây giờ cái phím tắt của cái à, cái vinyl này sẽ là nút à, Control cộng nút S ở trên bàn phím PC của mình nhá sau mình tắt thôi mình mình thử test được nhé đây nha vẫn đang à, là on này mình chỉ off bằng cách là không lẽ mình đặt cái gì nhá Ctrl C thử mới à, không phải mình gán cái phím à, nó là con trồ S nhé thì bây giờ mình giờ nó không không tác dụng nghĩa là mình đã tắt được vinyl này mình bật lên mình ấn con trồ S này. đấy yeah. tắt đi mình ấn con trồ S này. tương tự như vậy ở cái à, deck hai mình cũng làm tương tự thôi anh em à, cứ thử làm nhé chúc mọi người thành công mọi người thấy uh, Ờ, hay thì chia sẻ giúp mình video để mọi người người khác biết đến nhiều hơn nhé cảm ơn mọi người đã theo dõi cái video của mình